mình cùng lấy 10 nhân với 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bằng 90 chữ số Đoạn này các bạn hiểu chưa? Tức là từ 1 đến từ 10 đến 19 có 10 chữ số Từ 20 đến 29 Đây ạ, à, 10 Đây cũng 10 Đây cũng 10 Đây cũng 10 Vậy thì mình cứ tính khoảng cách như vậy 10 10 10 và 10 mình sẽ có là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 nhân 10 bằng 90 vậy tất cả có 90 chữ số có hai chữ số được chưa hoặc mình tính đơn giản hơn trước đấy mình có đấy, cốc số 30. Rồi. Bài ba Viết số thích hợp vào ô trống lại là một bài so sánh Ở đây mình có dấu bé Và mình sẽ đi so sánh số trước số mình sẽ có là 1 2 3 4 5 6 phải đến ô trống nhé 1 2 3 4 5 6 đều là số có 6 chữ số mình sẽ so sánh chữ số hàng tăng nghìn đều bằng 8 chục nghìn đều bằng 5 hàng nghìn đều bằng 9 ở đây hàng trăm bỏ trống hàng trăm bằng 1 vậy bé hơn số 1 chỉ có thể là số 0 ở câu B mình số ở đây đều có là 6 chữ số mình sẽ so sánh chữ số hàng trăm nghìn là 400 nghìn tiếp đến ô trống bên này là 80 nghìn vậy lớn hơn 80 nghìn là bao nhiêu là 90 nghìn câu C 609 nghìn 608 và 609 nghìn 600 bỏ trống vậy ở đây mình thấy lớp nghìn đều bằng nhau đều là 609.000 tiếp đến mình so sánh hàng trăm 600 chục bằng 0 và đơn vị 8 bé hơn đương nhiên là bé hơn 9 nữa và cuối cùng đây là dấu bằng vậy mình sẽ so sánh số chữ số đều bằng 6 hàng đầu tiên là hàng trăm nghìn đang một trống bên này hàng trăm nghìn bằng hai vậy đáp án bằng